Nhận định soi kèo và dự đoán trận Tottenham gặp Man City diễn ra vào lúc 23 giờ 30 hôm nay ngày 5 tháng 2 trong khuôn khổ vòng 22 ngoại hạng Anh. Trận đấu đáng được mong chờ nhất tại vòng 22 ngoại hạng Anh đó là cuộc đối đầu giữa Tottenham và Man City. Cả hai đang thi đấu khá tốt và đang nằm trong top 5 đội mạnh nhất ngoại hạng Anh trước vòng 22. Tottenham có màn thể hiện tương đối ấn tượng với thành tích thắng 3 trên 5 trận gần đây. Hoa La Kèn sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ với hàng công thi đấu thăng hoa, nhưng hàng thủ vẫn thường xuyên mắc sai lầm. Tottenham vừa trải qua trận đấu tương đối dễ dàng tại FA Cup khi thắng 3-0 trên sân nhà của Preston. Nhưng ngay lập tức, gà trống cũng đã phải đón nhận một tin không vui. Huấn luyện viên Conte đã phẫu thuật cắt bỏ túi mật sau khi được chẩn đoán là mắc bệnh viêm túi mật. Theo dự kiến, ông thầy người Italia sẽ phải mất khoảng 2 tuần để hồi phục. Đó lại là giai đoạn mà Spurs phải đối mặt với Man City, Leicester City, West Ham và Chelsea. Ngoài ra thì họ còn phải tiếp đón AC Milan ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Gà trống hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Sự vắng mặt của Conte giai đoạn này sẽ là một tổn thất không nhỏ. Trước mắt đó chính là cuộc đối đầu vô cùng khó khăn đối với Man City. Trái với những đối thủ đang cạnh tranh, Man City khá im mắng ở à kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tân binh duy nhất của họ đó là tiền vệ phòng ngự Maximo Peroni từ Vili Sheffield với giá là 11 triệu euro. Huấn luyện viên Pep Guardiola còn để Cancelo qua Bayern Munich theo dạng cho mượn. The Citizen đang rất tự hào và chiều sâu của đội hình cùng với phong độ các cầu thủ. Mới đây thì Man Xanh cũng đã loại bỏ một trong những ứng viên sáng giá nhất của FA Cup đó là Arsenal. Điều này đã mang đến sự tự tin rất lớn cho các học trò của Pep Guardiola. Man City cũng đang có phong độ cao khi thắng 3 trên 5 trận gần đây. Họ có lối chơi tấn công đẹp mắt cùng với một đội hình đồng đều ở cả ba tuyến. Đặc biệt là hàng công được đánh giá là mạnh nhất giải đấu. Với phong độ ấn tượng cùng với việc đối mặt Tottenham không có sự dẫn dắt của thuyền trưởng Conte, nhiều khả năng Man Xanh sẽ tiếp tục có điểm ở chuyến làm khách sắp tới. Về lịch sử đối đầu Các trận đấu giữa Tottenham và Man City những năm gần đây hiếm khi kết thúc với tỷ số hòa Dù đội bóng thành Manchester thường xuyên được đánh giá là cao hơn Nhưng phần thắng lại không hoàn toàn nghiêng về họ Ở trong 10 trận gần nhất thì Manchester City thắng 5 trận và để thua 4 trận Đáng chú ý là vào mùa trước Họ đã bị Tottenham đánh bại ở cả sân nhà lẫn sân khách Vào mùa này thì đội bóng London cũng đã gây ra không ít khó chịu cho Pep Guardiola khi dẫn trước họ đến hai bàn ở hiệp 1. Thông tin về lực lượng của hai đội Ở trận đại chiến này, Tottenham sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Lucas Moura do bị chấn thương. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Antonio Conte sẽ vẫn sử dụng sơ đồ là 3-4-2-1 quen thuộc với Loris trong khung gỗ. Bộ ba trung vệ gồm Ben Davies, Eric Dier và Christian Romero. Bốn cầu thủ thi đấu ở giữa sân gồm có Ivan Perisic, Rodrigo Banchaku, Priri Emin Hybert và Emerson Royan. Dejan Kulosevsky và Son Heung-min đá ngay sau lưng của trung phong Harry Kane. Bên phía Man City, đội khách cũng có vắng mặt một bộ đôi trung vệ là John Stone và Ruben Dias do bị chấn thương. Huấn luyện viên Pep Guardiola có thể vẫn sử dụng sơ đồ là 4-3-3 quen thuộc với Anderson trong khung gỗ bộ tứ vệ gồm Rico Lewis, Americ Laporte, Manuel Akanji và Nathan Aki. Hàng tiền vệ ba người gồm có Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva. Bộ ba tấn công của Man Xanh sẽ gồm là Rizat Mari, Jack Grealish và Erling Haaland. Về đội hình ra sân dự kiến Tottenham, các cầu thủ dự kiến Hugo Lloris, Sisegnon, Clement Langlet, Eric Dier, Christian Romero, Pedro Porro, Perry Emily Hybert, Benchaku, Son Heung-min, Harry Kane và Dejan Kulosevsky. Man xanh, các cầu thủ dự kiến Anderson, Rico Lewis, Akanji, Nathan Aki, Kelly Walker, Kevin Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish, Erling Haaland và Riyad Mahrez. Những thống kê đáng chú ý của hai đội. Tottenham đã thua 3 trên 5 trận gần nhất tại Premier League. Man City bất bại 4 trên 5 trận gần nhất tại Premier League. Man City thắng 3 trên 5 trận gần nhất đối đầu với Tottenham. Có 3 trên 5 trận gần nhất của Man City trên mọi đấu trường có hơn 2,5 bàn được ghi. Có 3 trên 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội có hơn 2,5 bàn được ghi. Với tỷ lệ kèo nhà cái, Man City được đánh giá cao hơn Tottenham ở trận đối đầu này trong khuôn khổ vòng 22. Ngay ở thời điểm đầu tiên lên sàn giao dịch, nhà cái đã để Man City chấp 1 theo cả châu Á. Tuy nhiên thì thông tin đáng quan tâm đó là cán cân thị trường trước giờ bóng lăn đang nghiêng về phía Tottenham. Điểm ăn cửa Tottenham là cộng 1, biến động theo hướng giảm. Ngược lại là xu hướng tăng điểm cửa Man City, âm 1. Sau đó thì nhà cái đã phải đổi kèo handicap chính từ 1-0 sang mức là 3 trên 4-0 để cân bằng thị trường. Niềm tin của giới chuyên môn và những nhà đầu tư chốt kèo sớm vào kịch bản Tottenham thắng kèo là rất rõ ràng. Và ngày 20 tháng 1 vừa qua, khi đối đầu với Tottenham ở trận đá bù vòng 7 ngoại hạng Anh, Man Xanh đã xuất sắc lội ngược dòng chiến thắng thuyết phục với tỷ số là 4-2. Tuy nhiên thì đó là trận đấu mà Man City được chơi ở sân nhà. Trước giờ bóng lăn họ chấp với tỷ lệ là âm 1, 1 trên 4 theo handicap. Mùa giải trước khi mà làm khách trên sân của Tottenham, Man Xanh chấp âm 1 theo chỉ số tương tự nhưng vẫn bị đánh bại với tỷ số là 0-1. Và đó cũng là lần thứ tư liên tiếp mà Tottenham đánh bại Man City khi sở hữu lợi thế về sân bãi. 8 lần trước đó tiếp đón Man City ở sân nhà. Tottenham thắng 6 trận cả kèo châu Á và tỷ số. Mùa này thì đội bóng áo xanh thành Manchester vẫn đang liên tục gây thất vọng ở những chuyến làm khách. Đơn cử như là ở 8 trận sân nhà vừa qua thì Man Xanh để mất điểm 5 lần với 3 thua và hòa 2 và thua 6 trên 8 trận đấu đó theo kèo châu Á, thắng 1 và hòa 1. Nhận định về kèo châu Á Tottenham đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì phong độ ở ngoại hạng Anh. Theo đó thì gà trống chỉ mới chấm dứt chuỗi toàn thua bằng chiến thắng với khoảng cách tỷ số tối thiểu trước Fulham ở lượt trận mới đây. Sân nhà cũng không phải là một điểm tựa đủ vững chãi đối với Tottenham. Theo thống kê, cửa cược của họ đã khiến bet thủ thua liền trong 3 lần mở kèo trên sân nhà gần nhất. Trong khi đó thì sau thất bại trước MU tại vòng 20 ngoại hạng Anh, Man Xanh đã lấy lại phong độ bằng 3 chiến thắng liên tiếp. Trong đó phải kể đến trận thắng ấn tượng trước đối thủ sừng sỏ Arsenal ở lượt trận mới đây. Qua đó, giúp Citizen có được một tâm lý chuẩn bị tốt trước vòng 22 ngoại hạng Anh. Với thành tích đối đầu hiện có nhiều cải thiện, Man City đang là điểm thu hút được đông đảo sự quan tâm của giới đầu tư. Theo thống kê thì cực cực của họ chưa khiến bet thủ phải thất vọng lần nào trong 3 lần mở kèo gần nhất. Tottenham hiển nhiên là một đội bóng không hề dễ sơi. Nhưng giới chuyên gia tin rằng với bản lĩnh của mình thì Citizen sẽ tiếp tục có được chiến thắng Nên lựa chọn Man Xanh Nhận định về cầu tài xỉu Man City đang duy trì được một năng suất ghi bàn ấn tượng thời gian gần đây Cụ thể họ chỉ cần 3 trận đấu gần nhất để mang về tới 8 bàn thắng Tương ứng với 3 bàn trên một trận Ở phía còn lại thì Tottenham cũng đang nhả đạn rất đều đạn ở những trận đấu vừa qua Ngoài ra hai lần đối đầu trước đó rơi đội bóng cũng đều có nhiều hơn 4 bàn được ghi Do đó, các chuyên gia phân tích người chơi nên cân nhắc lựa chọn cờ tài để có cơ hội thắng kèo cao hơn. Nhận định về kèo hiệp 1 Với lợi thế sân nhà, cũng không bất ngờ khi mà Tottenham sẽ chủ động gây ra sức ép từ sớm. Thêm vào đó, Man Xanh cũng đang nhập cuộc trận đấu chưa thực sự thuyết phục ở những trận đấu gần đây. Điển hình đó là lần đón tiếp Tottenham ở trận lượt đi. Man City cũng đã phải chờ đến phút thứ 53 của trận đấu